trời trong đầu mùa hạ Đức Phật này như trân châu quý báo cao thượng, con xin thành thật cầu được phát sanh thành lợi. Đức chánh biên tri là bậc cao thượng, Ngài suốt thông pháp cao thượng, Ngài pháp thí cao thượng, Ngài đem đến pháp cao thượng, Ngài là bậc vô thượng, đã diễn thuyết các pháp cao thượng. Đức Phật này như trân châu quý báu cao thượng, con xin thành thật cầu được phát sanh thành lợi Nghiệp cũ của các bậc thánh nhân đã dứt hẳn rồi, nghiệp mới cũng chẳng tạo ra. Các bậc thánh nhân nào đã chán nản trong việc thọ sanh là bậc có trí tuệ, thường được viên tịch, cũng như ngọn đèn tắt kia vậy. Đức Tăng này như trân châu quý báu cao thượng, con xin thành thật cầu được phát sanh thạnh lợi hạng phú tá nào là chư thiên ngữ trên địa cầu hoặc hạng phú tá nào là chư thiên ngữ trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi hạng phú tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu hoặc hạng phú tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội hợp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi hạng phú tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu hoặc hạng phú tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội hợp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ chư tăng đã giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi dạ mô phật ờ, kính chào đạo tràng sư thấy thời gian đến đây vừa phải lẽ rồi mời một vị lên thọ tam quy ngũ giới nha mời mời cô Hồng Nhung thôi mời An Nhiên đi cô như An Nhiên dạ nam mô bút đa giá nam mô thầm ma giá nam mô sanh ra giá dạ con thành kính đảnh lễ sư thanh tâm dạ con kính lễ thầy kinh dạ con kính chào đạo tràng dạ con kính ờ, mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh họ trì tâm quy và ngũ giới ạ à. bạch sư chúng con xin họ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích Phật sư chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì Bạch sư chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba và dạ, không tính thỉnh sư tâm tâm truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ à. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagawa đó. Ngài là bậc a cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagawa đó. Ngài là bậc a cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagawa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không Thầy chỉ dạy. Con đem hết... Đem. Dạ, đọc với chị. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Bá Ca Qua đó, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không Thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức bá ga qua đó ngài là bậc á la hăng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức bá ga qua đó ngài là bậc á la hăng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính xin quy phật con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng con đem hết lòng thành kính xin quy y phật lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy y phật lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy phật con đem hết lòng thành kính xin quy pháp con đem hết lòng thành kính xin quy tăng con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu dạ xin vâng con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và dùng các chất say chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các kế nên chư thiện tính hãy ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lâm nhơ dạ sa thú sa thú lành thay dạ con thay mặt đạo tràng kính tri ân sư thanh tâm đã truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng phật tử của chúng con ạ à dạ sau đây con xin sám hối phật bảo pháp bảo và tăng bảo ạ à. con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân đức phật là đấng chí tôn chí thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến phật bảo cuối sinh phật bảo xá tội lỗi ấy cho con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 Dạ một lần nữa con thành kính tri ân sư Thanh Tâm và dạ, con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng của chúng con trước khi vào lớp học dạ con kính thỉnh sư dạ vô phật tất cả hạnh phúc hằng đến cho người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người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 Nắc mô tham ma giá, nắc mô khai giá. và dạ nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. và dạ nguyên như con xin kính lễ thầy kinh. và dạ nguyên như con xin kính chào toàn thể đạo tràng. và bây giờ giảng sư đã vào lớp. Nguyên như xin kính mời chư vị ra trong đạo tràng cùng với Nguyên như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. À. nắc mô ta Sa Sagawato Arahato Sama Sambutase Nakmutase Sagawato Arahato Sama Sambutase Nakmutase Sagawato Arahato arahato samma sambuddhasa brahmacaloka pati sahampati Katang chali anti warang ajajatha santi tha parajak khachatika đề se tu tham măng anu cam bi măng ba chăng san tham ma phê rin vi nhà dân cha ca dân sua tan cha ban thăng a phi tham ma chăm măng aku tayantu chatu sat cha đắn babu bà bố tha nê dê bà rì xa và mắt chê e quang sa ham bà brahma phà ga quan tăng cha tha tuôn hi pha quê na tăng bút thô karunyena thiwasaya tanha vutaya padena nigada yang tato gato banja wangya dayo naye amang baye si thamato tato ba futi sambuto Anuna anunatham madesanam mahawasani desesi santanang anthasinthakang tena satu ayo phante desetu thamma desanang sambayitha parisaya anu kambam bikata we nắc mô bích tha giá nắc mô thầm ma giá nắc mô sang kha giá và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy kinh Milanda có thể đăng đàn để cho chúng con bài pháp của ngày hôm nay và con xin dâng mít lại cho thầy kinh ạ à. nam mô bích thai dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh ca dạ à, kính lễ chư tôn đức tăng trong rơm à, dạ, kính chào tất cả quý vị rồi hôm nay chúng ta tiếp tục ha, bài à, đoạn cuối của kinh nhất thiết lộ hoạt à, trước khi vào buổi pháp học à, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apiwade mi Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namastami Subhatibano Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Nam Mô Thaya Nam Mô Thaya Nam Mô Thaya à, Kính lời cho Bức Tăng, kính chào tất cả quý vị Rồi, à, chương trình cũng như thường lệ, đọc Bali trước à, phải vô bài à, kinh thì hôm nay cái Bali chúng ta đọc à, à đoạn cuối của kinh à, nhất thiết lậu hoặc và phần được hai đoạn và sau đó có cái bài kinh nó có liên hệ đến cái bài này là đó là bài kinh về về giác chi à, từ kinh tới chi này cũng rất là đặc biệt bởi vì kinh này được tụng cho những người bệnh à, thành ra À, nhân dịp này à, chúng tôi đưa lên luôn để cho chúng ta cùng nhau đọc bài này để nguyện cầu do cái phước báo của kinh uh, à, các chi này cho tất cả chúng ta luôn được uh, thân thể được an khang không có bị bệnh uh, được nhiều may trong đời sống dạ nam mô thầy dạ nam mô tham dạ nam mô rồi xin mời tất cả quý vị dạ yeah, uh, mô phật À, kính mời quý vị đọc kinh đi nha. Sư à, bữa nay sư à, phải đi uống thuốc sư đi nghỉ chút á. Rồi, kính chúc quý vị được an vui. Ừ. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ con Nguyên Trang dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ thì à, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni, con kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. và dạ, con xin ờ, đọc bài đọc bài ạ. À. Kinh nhất thiết lậu hoặc đoạn 1. Và quá nà bá hà tấp bà sao qua cá tâm mì cha phít khá quề à sa hòa và quá nà bá hà tấp bà ita phít khá quề phít khu bát tí sằng khà yô ni sô sa tí sầm vô chẳng gần phà quê tí quý quê ganis si tăng quý ra ganis si tăng niro thanis si tăng vos vosak kaparina mình patisangkha yoniso giá sầm vô chẳng gần phà quê tí bề quỳ ri giá sầm Pochanggang và về Tipi Tisam Pochanggang và về Tipasat Tisam Pochanggang và về Tisama Tisam Pochanggang và về Tiupekha Sam Pochanggang và về Ti Quy, quy về Kanesitang Quy ra Ganesitang, Niro Thanisitang, Wosak, Gabarina Min, Dành Hisapit Kawe, Ava, Wayato, Uppat Chay Asawa, Wika Tabarila Hà, và Wayato, Ewang Sate, Asawa, Wika Tabarila ha na hồn ti y mì, vút trần ti phích khao quê, à sa hòa phạo, qua nà, ba hà tấp bà. Các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ, và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ? Này tác tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát, tu tập niệm giác chi, niệm giác chi này y viễn ly y ly tham y đoạn diệt hướng đến từ bỏ như ý lắc như ý giác sát tu tập trạch pháp giác chi như trên tu tập tinh tấn giác chi tu tập hỷ giác chi tu tập kinh an giác chi tu tập định giác chi tu tập xả giác chi xả giác chi này y liễu ly y ly tham y đoạn diệt hướng đến từ bỏ. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Sa thú, sa thú. Xong hay là xong rồi phải dạ dạ con xin xuống mic ạ dạ alo alo ạ dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ sư thanh tâm dạ con kính đảnh lễ thầy kính chào các anh chị trong đạo tràng con xin đọc bài ạ à. ya tổ khổ phách kha quề phách khu nổ về à sa quả đa sa nà pa hà táp bà Tề đa sa nà ba hì na hồn ti về à sa hòa sằng qua rà ba hà táp bà. Tề sằng qua rà ba hì na hồn ti về à sa hòa ba ti ba ti sề qua na ba hà táp bà. Tề ba ti sề qua na ba hì na hồn ti về à sa hòa a ti hòa sa nà ba hà táp bà tề a thi hòa sa na ba hì na hồn ti về à sa hòa pari wa cha na ba hà táp bà tề pari wa cha na ba hì na hồn ti về à sa hòa vi nổ đa na ba hà táp bà tề vi nổ đa na ba hì na hồn ti về à sa hòa phà qua na ba hà táp bà tề phà qua na ba hì na hồn ti a dằng phúc chati phek khawe khu khusap bà qua sawa sang wara sang buto viharati chi tàn hằng quy ta di sàng yo cha nằng sầm mà mà nà phi sa ma già an tamaka si đốc khát xà ti i đa ma vô cha pha ga hòa nà tề phích khu khu pha ga wa tổ phà si tặng a phi nàn đùn tích Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo, những lậu hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ, đã được tri kiến đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ, đã được phòng hộ đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do thọ dụng được đoạn trừ, đã được thọ dụng được đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do tham nhẫn được đoạn trừ, đã được tham nhẫn đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ, đã được tránh né đoạn trừ những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã được tu tập đoạn trừ và này các tỷ kheo tỷ kheo ấy gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc đã đoạn diệt hát ái đã thoát ly kiết sử đã tránh quán kiêu mạn đã diệt tận khổ đau thế tôn thuyết giảng như vậy các tỷ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời dạy của thế tôn xà thú xà thú dạ con đã đọc bài xong kính mời vị kế tiếp nắc mô bút tha giá nắc mô tham ma giá nắc mô sang kha giá và dạ, con xin đọc bài dasanang vajangra baritang tụng cầu an cho bệnh nhân Bồ chăng go sati sang kha tô thầm ma năng quýt trà vô tát tha quý rì dạng bi tỳ bà sa thì bọn chăng ga chất tà tha pa rê sam ma thu bánh kha bọn chăng ga bót chăng ga tức là niệm trạch pháp tinh tấn phỉ lạc an tĩnh và bót chăng ga khác là thiền định và xả San te te sambada sina munina sammadang khata pha vi ta ba hu li kata sang quán tan ti a à phin nha và niệm ba na ya cha bố thì ya tất cả pháp thất giác chi ấy đức mâu ni đã thông suốt đã thấy chân chánh đã bổ khuyết đã hành thâm đúng đắn và đạt thần thông niết bàn và trực giác rồi ê tê na san cha quát che na son thi tê hô tu sắp ba đa do lời chân thật này cầu xin thường được phát sanh hạnh phúc đến người và dạ con đã đọc bài xong và dạ con xin mời nhiều mít lại cho việc kế tiếp ạ à. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi tâm Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể các học viên trong lớp. Dạ, con xin đọc đoạn 2 ạ. À. Ekasmin samaye na tho mok gala nan chakas sapang ila ne dukkite viswa bot change satta de sayite chatang afinan ditwa roga mutchim sutang khane thuở kia ứng phú thế nhìn thấy thầy một kiền liên và thầy ca diếp đau khổ ngài bèn xuất pháp tất đắc chi hai thầy hân hoan được tính pháp tiền khỏi bệnh tức khắc ê tê na sanh cha quanh chê na sấp thi tê hồ sắp ba đà do lời chân thật này cầu sinh thường được phát sinh hạnh phúc đến người sa phú sa phú dạ đã lập tâm đã dạ, xong lời việc chết tiếp con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ sư và con kính lễ thầy kinh và con kính chào đạo tràng con xin phép được động đọc đoạn ba ekada thamma raja piche lan ye na pi pi lito khu đan thể re na tan ye wa pa na pen to na sa da rang sammo di to cha a pa tha tăng ha út tha si tha si na su lúc nọ đấng cứu thế là vị pháp vương thọ bệnh ngài dạy thầy chun đáp tụng pháp thất giác chi ngài hoan hỷ rồi được bình phục ê tê na sát cha hoan chê na su thi tê hồ tu sấm ba đà do lời chân thật này cầu xin thường được phát sanh hạnh phúc đến người dạ con kính tri ông sư và đạo trang. Dạ, con kính lễ sư Thanh Tâm, dạ con kính lễ thầy kinh, dạ con kính chào đạo tràng, con xin đọc đoạn 4 ạ. Vahina te cha pa tha tin nan nam bi ma he si si năng mắc mắc ga ha ta ki le sa wa bát ta nup bát ti tham mắt tăng những bệnh mà tâm đại thánh nhân đã dứt rồi không còn tái phát nữa như các phiền não mà thánh nhân đã diệt tuyệt bằng thánh đạo ê e tê na sắc cha wat chê na sót thi tê hon hồ tu sắp ba đà do lời chân thật này cầu sinh thường được phát sanh hạnh phúc đến người dạ, sa thú sa thú sa thú và dạ, con đã đọc bài xong dạ mời anh đạo Vinh lên đọc nha anh anh cứ đọc từ từ không sao hết anh ơi dạ cảm ơn cô Nguyên Như à, kính lễ quý sư à, à, kính chào huynh kinh và chú quý vị dạ, xin đọc kinh nhất thiết lậu hạt đoạn 1 pha quá na bá hà tấp và xá quát cách tam mê cha phích khá quê a sa hòa phá quá à, na bá hà tập bà ý thà bích khá quê bích khu bá tích sang kha vô ní sô xã tí xăm bốt chân găm pha quê tí quý quê ca nít xí tăng quý rà ga nít xí tăng ní rồ đàn lý xích tầng quất sắc gá ba rí na minh bá tí sằng kha dồ ni sổ tham ma quý cha giá sầm bột chàng gầm khà về tí bề quý đi giá sầm bồ sầm bột chàng gầm khà về tí bì tí sằng bồ bột chẳng gần và quê tí bạch sách tí sang bốt chẳng gầm và quê tí xa tí xa tí xa mắt tí sang bốt chẳng gầm và quê tí u bắc khà sầm bốt chẳng gầm và quê tí quê ganit si tần quý là ganit si tần ni rồ ni nít si tần vót sắc gabari là mình dành hít xa phít khá quê á phà quá gia tổ úp ba thề dùng à xá hòa quý gát Tabari là Hà Phà Wayato eh, Hoàng Sate à, Sawa Quýt Gà Tabari là Hà Na Hồn Tí Y Mề Quýt Chành Tí Vít Khá Quê à Sawa phần Quá Nà Ba Hách Tắp Ba các lầu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ và này các tỷ kheo thế nào là các lậu hạt phải do tu tập được đoạn trừ này các tỷ kheo ở đây tỷ kheo như lý sát như lý giác sát tu tập niệm niệm giác chi niệm giác chi này y viễn ly y ly tham y đoạn diệt hướng đến từ bỏ như lý giác sát tu tập chặt pháp giác chi như trên tu tập tinh tấn giác chi tu tập hỷ giác chi tu tập khinh an giác chi tu tập định giác chi tu tập xả giác chi xả giác chi này y viễn ly y ly tham y đoạn diệt hướng dẫn đến từ bỏ này các tỷ kheo nếu vị ấy không tu tập như vậy các lậu hạt hạt tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên nếu vị ấy tu tập như vậy các lậu hạt tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa này các tỷ kheo các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải ừ. do tu tập được đoạn trừ dạ, xa thú dạ, cảm ơn chú quý vị cảm ơn Nguyên Kinh vừa rồi Nguyên Kinh là khen là khoái lắm dạ. mừng <laughs> sung sướng cả một tuần lễ thành thử là <laughs> nhân đây cũng thưa quý vị đạo tràng là ai <laughs> cũng thích được khen được chê nè dạ. Ừ, nay là nay dạ, đọc cảm ơn nay, nay nay huynh đạo huynh đọc ngon lắm đấy Ây da, cảm ơn À, Trình rất là luyện chừng tháng sau là cỡ à, à, gì đó Nguyên Như Châu Nguyễn là là bỏ túi Dạ, <laughs> Này mà chắc phải thi ờ, quân Trinh là thi mấy mấy ngày nữa thôi. <laughs> ok xa lắm Dạ, xa thú, dạ, dạ. Xin mời Quyền cứ tiếp ạ. Dạ. Rồi thầy khen vậy là anh về anh mừng một tháng luôn á thầy ơi. Bảo đảm mừng tháng luôn, chắc mất ngủ luôn. Dạ, con Phúng xin kính định lễ chư Tôn Đức, xin kính chào Thầy và kính chào Đạo Tràng. Con xin được đọc. Yato ko bi bhikkhuno về bi nồ về à sa hòa đa sa na pa hà tắp bà tề đa sa na pa hì na hòn tí về à sa hòa sầm quá ra pa hà tắp bà tề sầm quá ra pa hi bá bahina honti về à sa hòa pati quá nà bà ba hà tap bà tề quá nà pati se wana bahina honti về à sa a athi quà sa nà ba hà tap bà tề a phi a athi quà sa nà ba na bahina honti về à sa hòa parivek cha cha nà ba ha tắp bà tề ba ri vê cha nà ba hì nà hòn tí về à sa hòa quý nồ đa nà ba hà tắp bà tề quý nồ đa nà ba hì nà hòn tí về à sa hòa phà qua nà ba hà tắp bà tề phà qua nà ba hì nà hòn tí a dằn quýt chấp tí Picave, Pico, Sapa, Sawa Samvara, Sambuto, Viharati, Achik, Achik Chi Tàn Hằng, Vivatayi Sambo, Yo, Cha Samma Mana, Pisama Già, Antamaka, Sidut Khasati, Idama, Idama Vô Cha, Pagawa Atthamana Tề Bi Cù Pagawato Phà Kết luận này các tỳ kheo đối với tỳ kheo những lậu hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri kiến đoạn trừ những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ đã được phòng hộ đoạn trừ những lậu hoặc nào phải do thọ dụng được đoạn trừ đã được thọ dụng đoạn trừ những lậu hoặc nào phải do kham nhẫn được đoạn trừ đã được kham nhẫn đoạn trừ những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ đã được tránh né đoạn trừ những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã được tu tập đoạn trừ này các tỷ kheo tỷ kheo ấy được gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc đã đoạn diệt khát ái đã thoát ly kiết sử đã chánh quán kiêu mạng đã diệt tận khổ đau thế tôn thuyết giảng như vậy các tỳ kheo ấy quan hệ tính thọ lời dạy của thế tôn xa thuốc xa thuốc dạ cũng đã đọc xong ạ à. cũng xin cảm ơn đạo tràng và xin mời vị kế tiếp à, con chưa đọc cái này con đọc được không thầy dạ không ai đọc con đọc cái này dạ dạ con đọc cái ơi mất rồi đọc đi à, à, à, nếu mà quan hệ đọc hết luôn có bây mà hello tổng luôn rồi ông Ngọc <laughs> à dasamang cốt chằng ga baratit barit tăng tụng câu à, tụng cầu an cho bệnh nhân bốt chằng go satis sati sati sankato thamma nang vichayo tatha viri yang bi tipas sati Changa Chattatha Bare Samathu Bekha Pochanga Pochanga tức là niệm, trạch pháp, tinh tấn, tỷ lạc, an tĩnh và Pochanga khác là thiền định và xả. Sát tê, tê munina sammadakkhata và vita baguli kata sầm sầm quát tầng tí ác tình nhà giá nếp bà nà giá cho bốc thi già tất cả pháp thất giác chi ấy đức muni đã thông suốt đã thấy chân chánh đã bổ quyết đã hành thâm đúng đúng đắn và đạt thần thông niết bàn và trực giác rồi e tê nát sắc cháu quách chê nát sốt thì tê Hồ Tú Sắp Bát Đà. Do lời chân thật này cầu xin thường được phát sanh hạnh phúc đến người xa thú xa thú. Dạ, con đã đọc xong con mời đạo trang ạ. Không ai đọc, con đọc đoạn hai luôn nha thầy. Đề Cái hà vô tay ta thấy hả rồi cho dạ, dạ hà dạ. ơi dạ dạ nam mô bổn thầy nam mô tham này nam mô sanh khởi dạ con kính lễ sư thanh tâm chào thầy kinh và đạo tràng ê <clears throat> ê kasmin samaye na ho mokga la nhàn chát kham chát khát sa bằng jilane dukkhitte di quà bồ bồ chan à, ghê sát ta đề quá yí tê cha tăng á phi nàn đi tòa rồ gà mú chích mú trình sư tăng kha, kha nề thở kia đứng cú thế nhìn thấy thầy mục kiền liên và thấy ca diếp đau khổ ngài bàn thuyết pháp thức giác chi hai thầy hân hoan được thính pháp liền khởi bệnh liền khỏi bệnh tức khắc ừ, chạy đâu ê tê na quách cha quách ê tê sắc cha quách chê na sót thi tề hồ tứ sách a đà do lời chân thật này cầu sinh thường được phát sanh hạnh phúc đến người yeah. Dạ, cũng như là hết rồi yeah. xà thú Dạ chị Nhung ơi, hình như là không còn ai đọc nữa. Chị cho đọc ờ, từ đầu tới cuối nguyên bài luôn hả chị Nhung? Giờ dạ, bài à, bài này à, tụng lên đọc lượt ba người ba người tụng lượt được không? Dạ được thầy nhưng mà nó nó kêu giống như mèo kêu vậy đó thầy tự gì à, người trước người sau thầy nó không có điều một lượt được. Thì dạ, thử coi. <laughs> Nguyên Như nói giống mèo kêu. mèo kêu. Giống <laughs> như mèo nó ngao. <laughs> rồi làm thử một lượt. À, làm thử đi. Trang lên làm thử. Này cầu nguyện do do do phước báo này nguyện cầu tất cả chúng ta được dạ. Ờ, thân an khỏi bệnh hoạn này con nghĩ lâu lâu làm thử một lần nguyên đạo tràng mở mic đọc hết thì thầy coi nó nó, nó kêu sống sống động năm rồi, rồi giống mèo kêu không coi dạ, giống mèo kêu <laughs> rồi đâu đi sao thú Bồ chăng cô sát tỳ sang ca cô sam ma năng vi cha yo ta vi yang yang ti ti pha sa ti bồ chăng ca sát tỳ Sammasambuddhanga Santam Sampadasi Namunina Sampadakaman Kata Sambuddhang Apininya Yanibana Japutinya Enetena Nasa Chawahai Nasa Sotite Om Samana Ekasmin samayena to mongkakasama Ilane dukhi diswa Kojange sadane sadane Happinali to roga mukhi sutang kane Ete Sampadana Ekada Kamara Rajati Genena Ramti Diniko Kundunda Serena Nipavana Nipavana Sadakana Sammo Sammo Bahina tu sabada sa thú sa thú thầy ơi giống con gì thầy <laughs> à đúng xa phải nhớ là phải muốn gì đừng có quên ờ, quên cái giọng bass của của đạo huynh nha à, <laughs> giống như là hát là bè đuổi đó ha <laughs> bè đuổi dạ tự gì cái cái thời đuổi nhau ờ, mỗi cái tết nó không có giống nhau đó thầy thành ra cái cái cái cái tiếng đó khi mà mình đọc chung nó không có cùng một lượt được à, phải tập dạ. phải tập không phải cái này nó không có bắt đều thầy ơi nó không có bắt là cho tập dù mà thầy, tập đều với nhau nó cũng không có ra đều nữa cái thời gian cái âm thanh nó vô cái zoom nó khác nhau chứ không phải là tập thầy ơi à cái cái, cái, cái, cái nó bắt từ chỗ từ chỗ vậy thầy nó bắt âm à. thanh từng người từng người vô, vậy thì giờ vậy thì dễ lắm vậy giờ một người đọc trước câu cái người sau đọc lại câu đó là người đi tiếp tiếp tiếp tiếp vậy nó thành ra liên tục chứ sao là phải đổi á, người đọc trước người đọc sau đổi nhau đó à, cái này làm lợi thử thầy chứ là mỗi người động câu thôi thầy mỗi người đọc một câu mỗi người đọc một câu chứ thầy mà mỗi phải bây giờ mười người mà đọc một câu hết là cái bài này tô rồi cái cái người sau đọc lại cái đó người đi tiếp tiếp tiếp người sau đi theo theo <laughs> thầy nhưng mà 10 người rồi đọc tới sáng luôn á thầy tới sáng luôn 10 <laughs> người đuổi nhau hoài không tới đọc tới sáng đọc tới sáng <laughs> rồi rồi xa thứ ha hôm nay là rất là xa thứ mình đọc được cái bài này ha do thầy được báo mà mình đọc được bài này nguyện cầu cho tất cả chúng ta được ờ, khỏi bị bệnh tật ha bệnh là dạ, quan trọng nhất ha được ờ, khỏe mạnh tốt đẹp và bắt đầu ờ, mình vô bài này ha bắt đầu mình nói sơ sơ về cái bài này rồi nam mô bổn thầy nam mô tham mã nam mô sanh à, hôm nay trong cái cái đoạn văn của cái bài này thì à, Đức Phật dạy về cái tu tập à, tức là các lộ hoặc phải do tu tập được đoạn trừ tức là cái này phải tu chứ không không phải là đơn giản nữa phải tu tập được đoạn trừ và những pháp tu tập đoạn trừ này Đức Phật nói về à, thức giác chi tức là niệm niệm trạch tấn hỷ kinh định xã tức là niệm giác chi trạch pháp giác chi tinh tấn giác chi hỷ giác chi kinh an giác chi và định giác chi Đó là bảy pháp cần phải được tu tập à, cho được tốt đẹp và những ai mà tu tập pháp này tu tập bảy pháp này thì chắc chắn là những cái lậu hoặc à, nó sẽ bị tiêu diệt những cái lậu hoặc tàn hại tàn hại và nhiệt não nó không còn nữa nó bị tiêu diệt và kính thưa quý vị trong cái bài kinh này à, liên hệ đến vấn đề mà chữa bệnh à, nó cũng là một, một bài kinh độc đáo nó có liên hệ đến vấn đề mà chữa bệnh thì thường trong trong đạo à, trong năm năm truyền mình đó à, là Phật giáo nguyên thủy mình Theravada đó thì ngày, những gia đình mà có ai bệnh hay gì đó thì thường thỉnh chư tăng đến để mà tụng bài kinh này à, tụng bài à, nhất chi à, thất nhất chi để mà do nhờ quay lực của à, pháp bảo do nhờ à, à, quay lực của chư tăng à, nguyện cầu cho những người bệnh đang bệnh được thoát khỏi những cái sự thống khổ thoát khỏi sự đau khổ về bệnh thì bài kinh này xuất xuất phát bắt nguồn từ trong kinh trong bộ tương bộ kinh tương bộ kinh đó à, trong đó nó có ba bài à, ba bài gom lại thành một một bài à, gọn luôn ha thì cái cái cái bài thứ nhất cái, cái, cái bài thứ nhất thì à, lúc mà đại đức ca diếp bị bệnh à, thì lúc đó là, là đức phật à, tụng bài kinh này cho đại đức ca diếp tụng bài thứ nhì thì là đức mục điện liên à, à bệnh thì đức phật à, tụng bài kinh này cho đức mục liên và bài thứ ba thì là chính lại là đức phật đức phật bệnh à, bệnh thì ngài trên đá là được đức phật kêu phải đọc bài này giảng bài này thì trong hai bài đầu thì đức phật thuyết à, thế chắc chi cho cả giới quận liên thì cái bài thứ ba là chung đá là giải thích cho đức phật là giảng giải thích lại cho đức phật nghe về yếu giác ngộ <clears throat> thì trong trong cái kinh thì nói rằng sau khi mà cả ba bậc thánh mà, mà được nghe bài kinh này đó, khi mà nghe xong đều là quan hỷ à, quan hỷ mà tới mức tới cực độ đến mức độ mà, mà mà tất cả những cái bệnh đang trầm trọng đang này mà đều được thuyên giảm và được hết ngay à giống ta ví dụ giống như mà giọt nước trên độc lá sen mà rớt xuống hết tuột xuống hết à, thì nó có một cái câu chuyện à, nói về lúc mà Đức Thế Tôn ngày đang ngự ở thành à, Vương Xá đó, sao vậy đó thì lúc đó, đó ngài ca diếp ngài bị bệnh nặng à, ngài bệnh rất là nặng trong một cái hang động thì Đức Phật à, được biết đến như vậy ngài mới đích thân ngài đến hỏi thăm hỏi thăm ngài Ca Diếp à, ngài hỏi Ca Diếp là sao rồi thế nào bệnh có được thuyên giảm có bớt hay không à, ngài à, thương chưa tăng giống như là cha thương con ha. thì à, ngài Ca Diếp mới nói rằng cái cơn đau bệnh rất là đau rất là đau nhất rất là khốn khổ càng ngày càng nặng chứ nó không có thuyên giảm à, rất khổ sở thì chúng ta thấy cỡ như đại đức ờ, các xá ngài ca diếp mà, bệnh mà nó còn giật vậy thì cỡ mình thì thôi đọc và kinh thì mình mới thấy là cái ờ, bệnh nó không có tha ta nha cỡ mà vật a la hán mà nó vẫn bị cái cái cơn đau nó dằn vặt như thế thì khi mà bị như vậy nó trình bày với đức thế tôn như vậy đức thế tôn mới thuyết cho ngài ca diếp nghe về bài kinh này tức là bài kinh các chi à, tức là đức Thế Tôn nói về bảy yếu tố mà à, đã được à, chính Như Lai giảng dạy một cách rõ ràng như vậy nếu mà hành trì đúng đắn thì chắc chắn sẽ thấy được và hiểu được và trực giác được nhận dân được sự thật của mọi sự vật và sẽ chứng ngộ được Niết Bàn à, qua bảy pháp giác chi này thì khi Đức Phật thuyết chi tiết cho ngài Kassapa nghe ngài Ca Diếp nghe như vậy thì ngài nghe xong ngài quan hỷ và ngài đứng dậy liền à, <laughs> thấy khỏe đứng dậy liền à, ngài đã hết bệnh cảm thấy lành bệnh liền căn bệnh là và từ đó là đặc biệt cái là cái khi mà được ừ, đức phật thuyết về ngày nghe về đó cái ngày quan hỷ hết bệnh mà hết bệnh liền hết bệnh luôn cho tới khi ngày ờ, cả đời luôn á suốt cả đời ngày luôn không còn bị tái lại không bị tái phát lại trong cuộc đời à, đây là một cái rất là đặc biệt à, cho nên sau này thường lấy cái bài kinh này để tụng cho những người bệnh nhưng mà nhiều vấn đề nó chúng ta nhiều khi mình không hiểu á, mình tâm ra để phát sinh sự hoài nghi à, nữa, nữa. thì sao à, ngày ca diếp hết thì sao mình có người mình tụng hoài mà không hết <laughs> thì này nhưng mà phải xét lại để xét lại ngày ca diếp là khác mình là khác ngày ca diếp là một thánh rồi ngài đã tu tập chứng đắc pháp này rồi ha ngài đã thành tựu pháp này rồi và ngài đã, đã giống như là người đã thưởng thức được cái pháp này à, khi nghe lại ờ, thì tâm ngày phát sanh quan hỷ bởi vì do chính tự thân mình cũng đã tu tập pháp này và thành tựu pháp này cho nên cái pháp hỷ nó phát sanh à, khi pháp hỷ phát sanh ờ, thì những cái sắc tế sắc trong sắc trong cái thân nữa à, những cái tế bào nó phát sanh những cái sự tốt đẹp phát sanh nó đánh lùi những cái cái cái, cái cơn bệnh đó đi à, và chính vì như vậy ngài mới hết bệnh à, còn mình thì à, đức độ thì cũng lem nhem tu tập thì cũng ờ, gà lết gà lết không tới đâu đó. thành ra khi nghe kinh thì cũng đâu hiểu gì đâu đâu có quan hỷ nổi thành ra cái bệnh không hết được cho nên mình thấy nó không linh <laughs> đâm ra nhiều khi không khéo chúng ta không hiểu mình đâm ra mình hoài nghi à, hoài nghi về kinh này à, đó là vấn đề mà chúng ta thấy cần phải để ý mà không thôi khéo là bị mất cái niềm tin à, mình biết là ngày ca diếp ngày đắc đạo quả a la hán à, sau khi ngài xuất gia 7 ngày là ngài đắc rồi à, ngài đắc a lán rồi sau đó ngài phát triển tu tập cái cái, cái thất giác chi này đến mức độ coi gần như là coi như là hoàn hảo luôn perfect luôn ha à, do đó khi mà nghe đức phật thuyết giảng lại thì ngài quan hỷ tột độ và tinh tấn là cái tâm ngài phấn chấn ngài thành tựu được cho cho chính do chính vì như vậy cái thân ngài là được giết trừ liền ngay cái sự đau khổ cái bệnh trong thân này nó phát sinh là nó bị tiêu diệt là do cái tâm quan hỷ rồi nó tạo ra những cái sắc sắc tố tốt đẹp đó. nó đánh nó tan những cái đó à, thì vậy đây là chữa bệnh tâm mà chữa luôn cả bệnh thân luôn với bài kinh này à, và chúng ta phải hiểu như vậy mình <laughs> đừng có à, nghĩ là tụng là hết bệnh là à, nói với ai cũng vậy tùy người à, người thì có thể hết người thì không tùy theo thì nói về ngài Kassapa đó thì, thì sẵn vậy mình nói cuộc đời sơ sơ ngài thì ngài ngày xưa đó lúc mà ngài chưa đi tu cuộc đời ngài lúc còn trẻ thì ngài là tên là ngài bá Lý ngài là con của một ông à, bá hộ mà thuộc vào loại cũng đại gia đó nha giàu sang phú quý À, và khi à, đến một cái tuổi lập gia đình thì ngài thật sự ngài làm những có người có căn tu mà người ta không có thích không thích không muốn gia đình nhưng mà cha mẹ hồi xưa ta sắp đặt mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó à, để đặt uh, à, kết hôn với một uh, cô thiếu nữ à, rất là đẹp rất là, rất là sang trọng ha, dân nhà giàu ha à, cả hai uh, được cha mẹ sắp đặt cưới nhau nhưng mà hai người này đã có một cái căn tu đời kiếp nào rồi mới Ờ, có một cái ý nguyện à, à, sống như anh em thôi là không sống đời sống như vợ chồng mà sống như anh em sau một thời gian hai người sống như vậy thì mới khởi quyết định xuất gia à và khi xuất gia thì với cái, cái, cái tâm mà hai vị này mình mới lòng thành như vậy đó à, xuất gia cả hai cùng xuất gia thì trái đất rung chuyển à, khởi tâm làm cho mặt đất bị chấn động thì lúc mà mặt đất chấn động thì các bạn biết nếu Phật nhận biết được cái vấn đề này ngài mới rơi thành phương sáng ngài đi đến Nanda à, và ngài ngồi nó ngài chờ à chờ cái, cái duyên của của à, ba lý tới đó ngài cá bá đó thì lúc đó à, ba lý ông tới gặp đức phật thấy đức phật xong lãnh lễ đức phật à, sau khi lãnh lễ xong đức, đức phật giảng cho nghe pháp thì nghe xong ông quan hỷ quá ông xin xuất gia à ông xuất gia ông tên là Kassapa à, thì lúc đó ngài à, được xuất gia xong ngài mới khởi tâm thành tứ niệm xứ và khi ngài phát phát triển tứ niệm xứ trong vòng 7 ngày thôi ngài đạt thành đạo quả a la hán luôn tức là chỉ trong vòng 7 ngày thôi đó, thì mình nghe Đức Phật nói là đặc biệt là cái vấn đề mà thành tứ niệm xứ 7 năm 7 tháng 7 7 à, ngày là có thể thành tựu được thì như vậy ngài Kassapa này đã thành tựu được à, cái tứ niệm xứ này trong vòng 7 ngày thôi là thành tựu a la hán à, thì mình nghe thấy ờ, thật là quan hỷ không ờ, mình à, không biết chừng bảy bảy gì đấy biết <laughs> ngày bảy ngày không biết mình tới bảy gì bảy à, tăng kỳ à, thì ngài cái bá đặc biệt ngày sống tu hành mặc dù đã thành la lán rồi ngày vẫn sống một đời sống là rất là đạm bạc đơn sơ đạm bạc đời sống phàm mạnh và luôn thực hiện cái cái cái, pháp hành đầu đà đó, là 13 đầu đà à, và ngài được xem là một đệ nhất về đạo đà, à, đệ nhất về khổ hạnh đó. À, thì là một vị thánh quá thật là xứng đáng để người trời đánh lễ cũng dường quá quá là tuyệt vời và ba tháng sau khi đức phật nhập tiếp bàn đó quý vị thì ngài cái số nè chính là vị mà hướng dẫn kết tập kinh kinh điển lần thứ nhất á à, mình coi lại lịch sử mình sẽ thấy á, chính là ngài cái số bá nè ngày kết tập kinh điển là viết là tam tạng mà chúng ta học ngày hôm nay mình có được là phải nói là nhờ công ơn của ngài cái sáu rất nhiều à, ngày không có ngài thì cái tam tạng này sẽ không được lưu truyền và cho nên đó chính là do cái công ơn khởi đầu của ngài cái sáu là truyền truyền tụng tam tạng lại à, trong lần kinh điển kết tập bậc thứ nhất à, và cho nên mình học được mình giờ mình, mình biết được giáo pháp mà phải tri ân là ngài cái sáu đó là nó sẽ lược vài ngày cái số báo vậy ha rồi trong à, cái cũng cái bài kinh này bài kinh này cái thứ nhì á, thì cũng giống như bài kinh thiết à, nhưng mà về cái tụng cho người bệnh á, thì dạy cho người bệnh chính là đại đức mục kiền liên à, đại đức mục kiền liên là, là đệ nhất thần công á, là một trong hai đệ tử chính của đức phật là ngài Kassapa à, và ngài mục kiền liên á. thì ngài mục kiền liên này nói gì lúc thời niên thiếu á, thì à, ngài sanh trong vương quốc Ờ, về thuộc về tiểu bang à, Bihar Ấn Độ hồi xưa mà cái khi mà còn trẻ trẻ là chào đời mới chào đời đó thì ngài có tên là Polita Mốc Gá Lành Lá à, sau này thành à, một người liên là sau này thành đại đức quận liên là Maha Mốc Gá Lành thì uh, à, cô Lita Mốc Gá Lành Lá là thuộc dòng dõi ta kêu là dòng dõi Mút Gá Lá tức là thiên văn gia mà cũng thuộc tứ dữ không chứ không phải thứ thường à, thì ngày cuối thánh này chào đời trong một gia đình bà la môn nhé được sinh à, à, ra như vậy à, về sau thành, thành sao Phất? thì lúc ngày cuối tá à, à, sinh ra như vậy thì có một bé trai khác tên là Upatissa là ngày sáng lại phất à, nhưng mà thấy ngày sau thì cả hai người này nè tá và người Upatissa à, sinh ra cùng lúc à, và và sau này hai người này cũng là bỏ bỏ đời đi tu à, cùng nhau bỏ đời đi tu à, đi à, tìm đạo giải thoát à, cùng với rủ một nhóm tùy tùng đi theo à, đi tu dưới với sự hướng dẫn của một số vị đạo sư khác thì cũng chúng ta thấy cũng giống giống như là Đức Phật à, lúc còn một tác đi tầm đạo với năm nam kiều đoạn như đó à, thì cũng giống tương tự thì một thời gian sau khi đi tu vậy thì ngài à, Upadisa này gặp à, vị thầy cô Asachi à, thì gặp thấy đạo hạnh thấy ờ, mặc y của ừ, nghiêm trang đó thì mới đảnh lễ và yêu cầu ngã sa chí này à, ban bố cho thời pháp à, thì ngã sa chí nói là à, hạ muốn thuyết được nhiều à, không thuyết nhiều mới xuất gia được mấy tháng thôi thì có thuyết được nhiều nhưng mà ngài tiết lộ ngài vừa học được bốn câu về tứ diệu đế và bậc à, à, đức phật đã, đã giảng ra đã giảng là những pháp này thì chỉ có vật ờ, phàm và thánh nhân mới quán triệt nổi như phàm nhân thì không thể được à, thì ngài Upatisha mới khẩn cầu à, ngài chỉ cho à, để cho tìm hiểu được phân ra được mối đạo thì ngài trưởng lão A Asaki này đồng ý và bắt đầu à, nói về cái phần ngôn này à, ngài, ngài tụng về cái phật ngôn này về tham ma he tu bát phà và tê sang he tu bát thà cái tà hát tê sang vô ni rô thô e quang và đi ma hà sam mano tí à, thì dịch ra là pháp nào có nhân ấy bậc giác ngộ đã thấy rõ nhân ngài cũng tìm ra con đường diệt quả đây là giáo lý của bậc đại sa môn à, cái môn này cái ngôn này là sau khi được đức thế tôn à, thuyết ra là trở thành một cái câu nói gọn trong cái giáo lý giải thoát và trở thành một triết học căn bản về sao cho người sao thì đặc biệt ở à, xa này nghe cái gậy ngôn này xong liền đắc liền à, ngày, ngày đắc pháp nhãn liền chứng đắc được quả diệt luôn liền đắc tu được liền à, đây là một cái duyên lành đến mà đắc một thánh đắc à, đắc, đắc thánh không phải là do từ đức phật à, đây là một cái đặc biệt như vậy và ngài từ ngã sẽ trí thì ngài Upatissa ờ, này đắc được ờ, uh, tu đầu quần rồi về mới thuật lại cho cô lý tá bạn nghe thì cũng chứng luôn à, chỉ trong một cái người ta kêu là một cái chút nhón nha nhá một cái là cả hai là, là pháp nhãn là bực sáng lên ha là giác ngộ lên à, thấy được ờ, cái, cái, cái giáo lý thấy được cái sự mà à, cái lý mà mà bất sinh bất diệt luôn ha đạt được giải thoát à, thì như vậy chúng ta thấy rằng à, có những cái sự đặc biệt của hai vị này thì à, chúng ta biết là cùng với đại đức sa lợi phất ngài sư tá đó là tích cực hỗ trợ đức phật hoàng dương giáo pháp rất là nhiều ha cho nên ngài à, Upatisha này với ngài à, một ngày liên là hai người đã giúp đỡ cho Đức Phật rất nhiều à, trong cái vấn đề đi quan bá giáo pháp ha rồi thì trong cái hai bài kinh đó là một bài cho ngài Sariputta một bài cho ngài à, à, Moggallana. à, còn cái bài thứ ba cũng giống bài đó luôn à, nhưng mà khác cái chỗ là người bệnh lại là chính là Đức Phật à, chính là <laughs> chính Đức Phật Đức Phật bệnh lúc đó ngài đang trú tại thành Vương Xá thì lúc đó có đại đức Chinh Đá đang đến hầu Đức Phật thì à, sau khi mà Chinh Đá đến mà gặp Đức Phật đánh lễ xong an vị xong Đức Phật mới nói với Chinh Đá này giải thích lại cho Như Lai về bảy yếu tố giác ngộ về thân giác chi này à, và chúng ta biết là Đức Phật mà kêu ừ, thuyết lại bảy cái giác chi này giác chi này gặp người thường mà nghe là quýu <laughs> nghe quýu nói gì nổi à, đức phật ừ, bậc đại giác ờ, mình vào nói lại à, thì lúc này trên đá vẫn là ờ, ờ, nói lại được như được à, vẫn là thuyết lại đầy đủ như vậy à, và khi thuyết như vậy để làm làm cho chính nghe đức phật à, nghe xong ngài là quan hỷ phải phát phát tâm phát hỷ và ngày hết giảm hết bệnh liền à, bớt bệnh liền à, đó là cái độc đáo của cái bài thức giác chi này à, ta còn gọi là bảy yếu tố trợ bồ đề phần á là bảy phương pháp mà làm cho trí tuệ nó phát sanh thì do nhờ cái bài kinh này mà cả ba bậc đại thánh đều được hết bệnh à, chính vì cái, cái cái sự đặc biệt này à, sau này mình lấy nó làm bài kinh để mà đọc cho những người bệnh à, và nếu mà chúng ta một người mà có giới trong sạch à, một người có cái sự tu tập tốt đẹp và người tụng cho mình là cũng là người có giới hạn tốt đẹp tụng đúng Bali đúng ngữ pháp thì, thì cái sự ảnh hưởng theo chúng ta nghĩ nó cũng có khá nhiều à, khá tốt à, cho nên đó là, là thức giác chi là như vậy rồi đó là thứ chi là từ chữ bốt chăn gá bốt chăn gá là bồ thí và ăn gá hai chữ ghép lại ha bồ thí và ăn gá thì bồ thí bồ thí là, là, là, là hiểu biết và trí tuệ là giác ngộ đó tức là một cái sự hiểu biết một sự mà à, thấu rõ các pháp hữu vi của thế gian và một người là chứng ngộ được lý tứ diệu đế à, đó là một cái loại trí tuệ mà được à, coi như là một thành tựu do một người đã từng tu tập và đã chứng ngộ qua cái à, sự mà thực hiện về cái tứ niệm xứ và lại giác ngộ thì được gọi là bồ thí và ăn gá là thành phần hay là yếu tố đó là bồ thí ăn gá là những thành phần những yếu tố để đưa đến sự giác ngộ à, đó là cái được gọi là bố thí quất chăn gá bố thí và ăn gá bồ thí và ăn gá gì còn nghe rõ không alo dạ rõ rồi thầy dạ, dạ rõ như con thỏ thầy dạ rõ nhưng mà có hai câu hỏi thưa thầy dạ. có hai tụi con có hai câu hỏi trước hết là câu hỏi của Hà Hà hỏi là có phải lễ trà tỳ cũng phải đợi ngày ờ, Maha Kassap này lửa mới cháy không thưa thầy dạ, dạ. và câu hỏi thứ hai là của con là à, con ngày Maha Kassap mà con tưởng là cái ngày mà thờ thần lửa là ba anh em thờ thần lửa bên bờ sông mà được Đức Phật à, ờ, thế độ là không phải ngày này ha thưa thầy dạ nhưng dạ, phải không phải hôm nay lịch sử khác rồi cái xe bán rồi cái jeep này khác đi coi lịch sử đi cái này coi đi nó tùm lum lắm <laughs> rảnh coi lại rồi bây giờ để mình đi vô thêm chút xíu về cái vấn đề mà liên hệ đến cái bài kinh này trong cái à, kinh mà các chi à, trong à, tương bộ kinh à, thì trong cái phần mà đến bờ bên kia hay không có hơn nữa à, đến bờ bên kia hay không có hơn nữa Ồ, khá hay à, <clears throat> thì kính như vậy trong cái, cái bài kinh mà về à, phước giác chi này á gì <laughs> coi sách đi là coi sách đi lật sách ra coi đi mấy, <laughs> mấy kinh này thì mình tự coi dễ mà đâu cần phải suy tư nhiều rồi về cái cái cái bảy giác chi nữa gì thì ờ, chúng ta biết là Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng có bảy giác chi này này các tỷ kheo được tu tập được làm cho sung mãn được đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia thế nào là vậy niệm giác chi này các tỳ kheo được tu tập được làm cho sung mãn đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia cũng vậy trạch giác chi tấn giác chi hỷ giác chi kinh giác chi định giác chi và xã giác chi này các vị kheo được tu tập được làm cho sung mãn được đưa từ bờ này qua bờ kia bảy giác chi này này các vị kheo được tu tập được làm cho sung mãn đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia à nói là như vậy chúng ta biết là bảy cái giác chi này rất là quan trọng à, như là niệm giác chi tức là chúng ta biết là niệm giác chi tức là niệm tức là tâm sở niệm ha tức là sự ghi nhớ sự chánh niệm à, niệm tỉnh giác và mình tu tập tứ xứ là niệm giác chi đó à, trạch à, trạch pháp giác chi tôi nói về trí tuệ là là tỉnh giác và trí tuệ và tấn là sự tích cực tinh tấn à, là à, tinh tấn là lúc mình tu tập mình tinh tấn không cho những ác pháp ờ, nó, nó, nó, chưa phát sanh đừng cho nó sanh à, khi nó sanh rồi mình tu tập mình hành mình ráng mình giết cho nó gì cho nó mất và những cái thiện pháp mà chưa sanh mình cố gắng mình làm cho nó sanh thì lúc mình tu tứ niệm xứ thì cái niệm những cái thiện pháp mình nó chính là tâm sở niệm chính là uh, chánh niệm thì chánh niệm mà yếu chưa vừa yếu hoặc là chưa có sanh được mà mình cố gắng mình chánh niệm cho nó phát sanh à, và những cái niệm nào đã phát sanh rồi mình làm cho nó tăng trưởng lớn mạnh lên à, thì khi như vậy thì mình coi như mình có được cái sự tinh tấn và khi mà chúng ta tinh tấn đầy đủ mạnh thì nó phát sanh hỷ à, cái, thì lúc đó thì cái trạng thái hỷ lạc phát sanh rồi từ hỷ lạc mà phát sanh kinh à, nhẹ nhàng thân tâm được nhẹ nhàng thoải mái được à, bay bổng được à, những cái pháp tốt đẹp như kinh thân kinh tâm chẳng hạn rồi đưa đến cái sự an định tâm mình sẽ đi vào trong cái phải là định định đây phải nên hiểu là nó nằm trong cái vấn đề giống như là cận định à, từ à, cận định này đi đến cái xã giác chi trở tâm trở nên quân bình à, và như vậy khi mà tu tập niệm trạch tấn hỷ kinh định xã này nó giúp cho chúng ta thành tựu chứng đắc được đạo quả à, cho trong vấn đề này thì khi mà mọi người mà tu tập về thất giác chi này là nó thu về thì quán mà khi mà đạt đến một cái tuệ là thấy được tuệ danh sắc tuệ tranh diệt tuệ diệt tuệ này kia nọ thì đi dài dài lên thì mình sẽ đạt tới được cái đạo quả là do nhà tu cái à, thứ à, nhất chi này thì trong 37 phẩm bồ đề như vậy thế thì tứ niệm xứ là à, là, là là một là tứ chánh cần tứ như ý túc ngũ căn ngũ lực rồi thất giác chi rồi mới tới bát chánh đạo bây giờ 37 phẩm đà đạo này ờ, trong đây Đức Phật nói về bảy giác chi thì nó cũng gồm cũng gần hết nằm trong đó à, chúng ta xét lại mình sẽ thấy như vậy thì khi, khi Đức Tôn thuyết cái, cái, cái, cái này đó thì ngày thuyết lên như vậy ngày xong ngày mới đọc thêm một cái à, nói lên thêm cái bài kệ dưới đây à, chúng ta đọc bài kệ cho quý vị nghe ít thay là những người qua được bờ bên kia phần lớn quần chúng khác chạy qua lại bờ này những ai khéo thuyết giảng chánh pháp khéo tuyên thuyết họ đến bờ bên kia khéo vượt cảnh ma giới đoạn tận các hắc pháp bậc trí tu bạch pháp bỏ nhà sống không nhà trong độc cư an lạc ở đây muốn hưởng lạc hãy bỏ mọi dục vọng bậc trí tự thành lập tự tâm khỏi phiền não à thì chúng ta thấy là à, Đức Phật đã đọc lên cái kệ này để cho chúng ta thấy là rất là ít có người nào mà, mà qua được bờ bên kia à, tức là qua bờ giải thoát à, phần lớn thì đa số chúng ta cứ đi vòng vòng vòng vòng thì chạy qua chạy lại bên đây hoài là cứ sanh tử luân hồi là chìm đắm trong cái cái, cái đời sống hồi rất là ít người mà được qua được bên đó à, cho nên à, Đức Phật nói cho ta biết là ít thay là những người qua được bờ bên kia phần lớn quần chúng khác chạy qua lại bờ này à, cứ chạy qua chạy lại bên đây hoài rồi những ai khéo thuyết giảng chánh pháp khéo tuyên thuyết họ đến bờ bên kia kéo vượt cảnh ma giới tức là những ai mà khéo thuyết giảng là khéo thuyết về chánh pháp thuyết về những giáo lý mà đưa đến những cái sự diệt tận những cái, cái, cái à, kiết sử phiền não là thành tựu à, cứu cánh thì những vị này và thuyết những phương pháp này sẽ họ thì sẽ, những vị này sẽ được qua được bọn kia và vượt khỏi cảnh của ma giới à, thì chúng thấy rằng đó là cái sự tuyệt vời của cái giáo pháp là có thể giúp chúng ta được là đạt tới trạng thái gọi như là vô sanh bất tử à, đoạn tận tất cả những cái lậu hoặc đoạn tận tất cả những phiền não và chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi à, đoạn tận tất cả ác pháp à, tu bạch pháp mà bỏ đời sống mà không sống trong cái đời sống mà à, của gia đình đó mà sống độc cư an lạc à, và từ bỏ mọi dục vọng thì kính thưa quý vị trong cái vấn đề này thì cái mục tiêu của một người tu theo Phật thì chúng ta phải biết cái, cái, cái mục tiêu của mình đi đến là để chấm dứt chấm dứt mọi phiền não chấm dứt mọi sự trói buộc trong cái thế gian này và đoạn tận tất cả những cái ác pháp để thành tựu cứu cánh giải thoát à, cho nên đây là cái mục đích mà tối thượng mục đích tối cao nhất của một người tu về Phật giáo ngoài ra không có một tôn giáo nào có thể đi đến cái này được à, cho nên chúng ta phải biết rõ cái, cái, cái mục đích của mình tu thì mình sẽ không bị lạc đường à, còn mình cứ tu mình cứ mong muốn được này được kia được nọ đó vậy là mình đã đi là là, là, là đi đi ngược lại ha đi ngược lại cái, cái giáo pháp và giáo pháp này là giáo pháp đi đến để mà từ bỏ để mà chấm dứt mọi sự khổ đau chấm dứt mọi sanh tử luôn rồi. à, đi mình mình còn mong muốn để được này kia nọ được được uh, hưởng này hưởng kia đủ thứ thì cái tâm mình còn muốn vậy đi tức là cái tâm mình đặt mục đích nó không đúng rồi mục đích nó không có chính xác à, nhưng mà chúng ta cũng phải suy nghĩ xét lại ha mà bây giờ chúng ta còn phàm mình còn yếu đuối bây giờ mình tu tập tuân tiểu pháp mình tu từ thiện pháp những thiện pháp nhỏ nhỏ mình cố gắng mình tu tập bố thí trì giới là tham thiền cung kính rồi mình tu những pháp nhỏ tích lũy như vậy đó thì nếu mà chưa có giải thoát được thì chúng ta cũng được sanh lại làm người à, sanh làm trời à, chúng ta có được cái đời sống là tương đối là tốt đẹp an vui là ít bệnh hoạn là sống lâu tuổi thọ vân vân thì chính vì những cái đó nó giúp cho cái con đường tu học của mình càng ngày càng tiến hóa hơn à, đó là mình biết mượn mượn cái cái, cái cái những cái phước báo này để mà làm cái con đường để dẫn mình đi đến đạo lộ giải thoát à, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy à, mình phải biết cái nào trọng cái nào khinh cái nào cần phải ờ, là, là, thực hiện cái nào cần phải từ bỏ mình phải biết rõ ràng như vậy còn nếu mình không có trí tuệ mình không hiểu được hoặc là mình sẽ bị dính mắt mình mắc kẹt trong cái cái cái, cái bờ bên đây hoài à, mình cái chạy vòng vòng vòng vòng vòng bên đây hoài còn mình biết được là ờ, cái nào là giả cái nào là thật cái nào là chân cái nào là hư thì mình biết được như vậy mình sẽ thành tựu được cái mục tiêu của mình ờ, nó đi đúng hướng và tốt đẹp à, cho nên đức phật mới nói rằng à, rất là ít có người nào mà qua được bờ kia là như vậy bởi vì cứ chạy vòng vòng ở đây hoài à, không có biết đường ra à, và cái mục tiêu cứu cánh là không có à, cho nên cứ chạy vòng ở đây còn mình mà có được mục tiêu cứu cánh mình có được cái chân lý mình có được cái hướng đi đúng đắn tức là à, niệm trạch tấn hỷ kinh định giả, bảy thứ các chi này mình đi đúng hướng mình hành đúng pháp thì chắc chắn Đức Phật tuyên bố là người đó sẽ diệt tận tất cả mọi phiền não tất cả mọi lậu hoặc phải chấm dứt đó là điều vâng. đương nhiên à, chứ nó không có phải là một cái, cái sự mà dối trá hoặc là không phải một cái sự do cầu nguyện do này kia nọ mà phải do chính mình tu tập à, mình phải tu phải hành phải hành thật là đúng à, tức là làm thế nào phải có được cái thất giác chi này là phải có cái niệm tu tập có niệm tức là luôn luôn phải có sự có trí nhớ đó là mình phải làm gì cũng phải có trí nhớ à, đi đứng nằm ngồi nhìn và nhìn lại mặc quần mặc áo đều phải có cái trí nhớ ghi nhận các pháp à, đang sanh như vậy rồi thở vào thở ra đều phải có trí nhớ đều phải có cái niệm à, và nếu mà mình không có niệm mình thất niệm là coi như là yếu là cái tâm mình nó bị là không có cái sự tốt đẹp à, cho nên mình phải không có niệm phải cố gắng làm cho niệm nó phát sanh và muốn có niệm phát sanh chúng ta cần phải có sự tinh tấn cố gắng tu tập thường xuyên để cho niệm phát sanh à, và cái niệm phát sanh thì trí tuệ nó cũng phải có phát sanh à, và khi chúng ta có trí tuệ sáng suốt thì những pháp khác nó từ từ nó làm dương nó sẽ phát sanh và nó đi tới một cái cứu cánh à, là chúng ta đạt đến thành tựu là tối thượng và chúng ta chứng đắc được là quả niết bàn à, đó là cái con đường mà không ai mà đi ngoài cái này mà có thể thành tựu được à, trong cái ba bảy phẩm tự đạo này à, bắt buộc chúng ta phải đi vô đúng pháp đó, đi tới như vậy tới thức các chi tự nhiên qua bát chánh đạo là chúng ta sẽ thành tựu đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy cái sự tuyệt vời của giáo pháp mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta rất là rõ ràng là phải tự tu đàng hoàng chứ không phải là phải cầu sinh ai đó không cầu sinh không vang vãi không có nguyện không ờ, có, có là ước muốn gì đó cái đó chỉ là phần phụ à, dù cho mình có muốn có này nhưng mà mình phải tự tự thân mình phải phải phải dấn thân mình vào trong cuộc tu còn nếu mình không dấn thân như cuộc tu thì mình ngồi mình cầu mình cầu hoài nó cũng vậy là trả đi đâu ha à, cho nên phải thực hiện là thân giác chi này phải cố gắng là thứ nhất là cái đầu tiên là niệm giác chi là mình phải làm sao phải có này là phải tu tập về niệm là tứ niệm xứ là phải có thành tứ niệm xứ liên tục niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp chúng ta phải thực hiện cho nó đều đặn liên tục mỗi ngày à, làm gì làm chứ mỗi ngày cũng phải có ít lắm phải à, vài tiếng đồng hồ để mình tập tập chuyên môn còn không thì bình thường chúng ta cũng phải có cái sự ghi nhận làm gì có ghi nhận thì nói cũng phải ghi nhận suy nghĩ phải có sự ghi nhận à, và mình à, học này kia là mình phải có sự ghi nhận và phải như lý tắc ý phải khéo léo dùng cái như lý tắc ý để cho trí tuệ nó xanh à, và khi chúng ta có trí tuệ xanh rồi thì mọi việc gì nó cũng sẽ sáng tỏ trong như mình có được cái ngọn đèn trong tay thì mình học hay mình làm gì nó cũng rất là tốt đẹp nó rất là à, trơn trui ha nó không bị dướng bận à, cho nên trong cái bài pháp nhất thiết lọ mặt này thật sự rất là tuyệt vời bài pháp này ứng dụng ngay trong cái đời sống của mình ha ứng dụng ngay trong cái cái cái, cái, cái, cái, cái, cái cuộc sống hiện tại của mình thì nếu mà những ai mà khéo tu tập mà chánh tâm trong giác chi à, tức là nước Phật dạy những người nào mà khéo tu tập mà, mà an trú tâm một chân chánh trong giác chi đó từ bỏ các chấp trước quan hỷ không chấp thủ lộ hoặc tận à, chói sáng đạt tịnh tịnh ở đời đạt tịnh tịnh ở đời thì đó là những ai trong đoạn cuối các bạn nói những ai mà khéo tu tập an trú tâm chân chánh trong à, thân giác chi này à, từ bỏ các chấp trước là không có dính mắc không có chấp trước bất cứ gì không có chấp thủ và quan hỷ không chấp thủ à, và những cái lỗi bận mà do những cái sự tu tập này nó sẽ được à, tận diệt và cái sự trí tuệ nó sẽ chói sáng à, và đạt được cái sự mà tịch tịnh cái sự mà an trú trong cái, cái sự tịch tịnh uh, ờ, niết bàn đó là cái hạnh phúc của người tu tập được cái phát giác chi như vậy và chính như vậy kết luận là đức thế tôn ngày đã dạy rằng là à, đối với những cái lậu hoặc mà do tri kiến đoạn trừ thì chúng ta đã được đoạn trừ những lậu hoặc do phòng hộ đoạn trừ à, đã được đoạn trừ những lậu hoặc do thọ dụng đoạn trừ đã được ờ, thọ dụng đoạn trừ những lậu hoặc do kham nhẫn đoạn trừ đã được kham nhẫn đoạn trừ những lậu hoặc lậu hoặc nào mà do tránh né đoạn trừ thì đã được tránh né đoạn trừ những lậu hoặc nào đã diệt trừ được đoạn trừ thì diệt trừ đã được đoạn trừ những lậu hoặc nào do tu tập được đoạn trừ thì đã được tu tập đoạn trừ à, thì Đức Phật tuyên bố này các tỷ kheo à, tỷ kheo ấy được gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lộ hoặc à, đã đoạn tận các ái đã thoát ly hoặc kiết sử đã chánh quán sự kiêu mạng đã diệt tận khổ đau à, thì khi Đức Tư Tôn thuyết bài giảng này thì tất cả những vị tỳ kheo nghe quan hỷ tính thọ lời dạy của Đức Tôn à, như vậy đó là cái, cái bài mà nhất thiết là hoặc mà chúng ta à, được trình bày à, chúng ta trình bày đến quý vị thì cũng à, do cái, cái cái phước báo này nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được thành tựu và à, diệt trừ được những lậu hoặc này ngay trong kiếp sống hiện tại này à, và chứng đạt được đạo phổ à, chứng đạo quả trong ngay kiếp hiện tại này dạ, nam mô bích thai dạ. nam mô dạ. nam mô mô nam mô nam mô tham ma nam mô sanh khai Dạ Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kim Milanda đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ Nguyên Như xin kính mời thầy uống nước ạ. À. Con thấy thầy nói hồi nãy giờ chắc cũng là quá mệt rồi. Dạ um, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Nguyên Như xin kính mời MC Nguyên Trang ạ. À. Dạ sa thú chị. Nam mô Bích Thai Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Dạ con Nguyên Trang và dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ uh, chư tôn đức Tăng Ni và dạ, con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo trang À, dạ không, dạ con thấy uh, Hà có nói thầy chưa trả lời câu hỏi của con, không biết là thầy có trả lời không thầy? <laughs> thầy có trước máy không thầy? Không không hả tụng, à, tụng lại kinh lần nữa đi rồi, rồi mình giảng tụng tụng lại bài kinh bốt chăng ga bài à, bài... bốt ga này nè cho nó phất cho dạ. được tước báo à, về đọc dạ. sách với mấy cái kinh này thì mình về lịch sử về đọc sách <laughs> thầy muốn nguyên lớp đọc lại hả thầy <laughs> thôi thầy cử đại diện đi nguyên như muốn đọc nguyên như nguyên như đọc không chị à, chị Nhung chị boss lên dùm em để dạ, xong Nguyên Như hồi hướng luôn ha Dạ sa thú, à, Nguyên Như đọc xong rồi Nguyên Như kính mời thầy à, có thể à, chúc phúc cho đạo tràng của chúng con xong rồi Nguyên Như hồi hướng ạ. Bồ chăng go sát tỳ sang kha tô tham ma năng vi cha yo ta tha vi pi ti pa sa ti bo chang ga cha ta tha pa samma thu panh kha bon chang ga san te te sam ba da si na mu ni na sam ma đăng sang quan tan ti a nha ya dạ bana ya cha bố thì ya e te na san cha quan che na son thì te ho tu sam sambada ekasmin sam na tho mong gan la nan cha ka sa bang ki la ne dung khi te dis soa Bon chang ge san ta de sa di te cha tang a phi nan de toa ro ga mum chin su tang khan ne e te na san cha quan che na son thi te ho tu sam ba da e ka da tham ma ra cha bi ge lan ye na phi bi li to chuồn đám thê rê na tan nhê quá phà na bê toa na sa đà răng sam mô đính toa cha a ba tha tan ha vua tha si tha na su ê tê na san cha quán chê na son thi tê hô tu sam ba đa Bahina te cha abatha tinh năng nam bi ma he si năng mắng ga hata ki le sa qua ban ta num ban ti tham ma tăng e te na san cha quan che na xoan thi te ho tu sam ba đa nắc mô bút thầy giá nắc mô tham ma giá nắc mô sang khai giá dạ nguyên, trang con... nguyên trang ờ, ừ. có muốn tụng không cho nguyên trang lên tụng cái cho được phước báo mà nguyên trang lên tụng xong rồi nguyên trang à, hồi hướng thì nguyên như luôn nha rồi tụng, dạ, tụng xong hồi hướng luôn nha dạ nam mua bích thơ giá dạ con nguyên trang và dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và dạ, con kính chào đạo tràng dạ con qua chỗ khác phòng khác Thank you đọc thôi nha thầy bài này từ đó giờ con chưa tụng thôi con đọc thôi nha thầy con sẽ try my best Bochango satisankhato thammanang vichayo tatha viriyang bi tipasati bochanga chatatha pare, samathu pekkha bochanga satte te sappadasina munina ammadak vita bahuli kata sangwat tầng ti a phình già nhà gia nếp bà nà gia cha na sắc thi tề hồ tu sắc E ekasmin samayena-tho mokgalan mokkalanan chakasapang gilene gilane dukkite tiswa chok bốc chẳng ghề sắt ta đề sa di tề chát tăng áp phiên đi tòa gồ roga muchin sutang kane ete nasak chawat che na ho thi tề hồ tu sắc bát đà e ca đà thầm ma ra trà pi ghê lành nhề nà phi bì lít tô chùm đát thề rê na tành nhề qua phà na bếp tòa NASA đã rằng Samodittua cha à bà thà tần hà hút thà naso e tề na sắc cho quát chề na ho e tề na sắc cho quát chề na sốt thi tề hồ tu sắp ba ba hi na tề cha à bà thà tình nằn nằng bi ma hệ xin nằng mắc gà hata ki lề xà qua bát tà nút bát thi tầm mát tầng ê tề na sắc chề na sốt ti tề hồ tu sắp bát đà xà thu xà thu xà thu dạ sau đây con xin thay mặt đạo tràng à, à, kính à, tri ân thầy kinh đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay dạ sau đây con kính mời thầy chúc phúc cho đạo tràng của chúng con để chúng con có trọn vẹn phước báo và dạ, con kính thỉnh thầy ạ xa thứ xa thứ à, xin đại diện cho sự thanh tâm đọc bài kinh phúc chúc nữa Pavadusapa mangalang rakhantu sapa devata sapa bhuta nupa ve nasada sati pavantu te Pao tu sap pa mang ga lang rak chan tu sap pa de va ta ma du pa ve na sa ra sa tu te. Pao tu sap pa mang ga lang rak chan tu sap pa de va ta sap pa sang kha du pa ve na tu te. Này đây sư sư bệnh uống thuốc gì hả à, quý vị? Dạ nãy sư nói sư không được khỏe. À, bệnh gì đó đây <laughs> <laughs> Ờ, coi khỏi thăm rồi chứ nhẹ chút xíu á thầy không nhẹ mà không nhẹ chút xíu vì vậy nhớ ờ, ghé thăm rồi ờ, dạ. uống thuốc ăn uống đầy đủ <laughs> dạ. rồi xin mời vị trang dạ con xin thay mặt đạo tràng kính à, tri ân thầy kinh đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ à. và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi kính pháp ạ à. Ya Devata santi vihara wasini tu ve karepo hikare tahin tahin ta thamma ne na pawantu puchita so tin karonte thawihara mandale Thế ra cha mắt cha na wa Napati upasaka Naga Gama cha desa ni gama cha isara sambana puta sukita pawantu te. Cha la puja ye pi picha anda sampawa sanse da chata athawo papatika. Niya ni kam thamma warang paticca te sabbe pi dukkha sakaruntu sankhayang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 nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện dạy canh nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm tiên thành. Và dạ, sau đây một lần nữa con xin thay đặt mặt đạo tràng kính à, tri ân quý sư và kính cảm ơn à, thầy kinh đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Kính cảm ơn à, Xích Châu Nguyễn đã post bài và kính cảm ơn toàn thể đạo tràng đã tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. À. Dạ và con kính mời đạo tràng trở lại rung vào ngày mai à, theo tường lệ vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn. À, ngày mai sẽ là ngày ôn à, bài với Nguyên Như và Nguyên Như sẽ à, chia sẻ bài học ngày mai ạ. À. Dạ và con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Và dạ con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời điều an lành. Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá dạ con xin tạm biệt đạo tràng chúc đạo tràng ngủ ngon ạ à. dạ con xin xuống